trên màn hình à, các bạn nhìn thấy cây câu à, cái câu này thì nó ra quả quanh năm các bạn bây giờ đang hoa dưới kia quả là Đấy, cây câu nhà mình trồng đây thì <clears throat> mình thấy nhìn thấy nó ra quả quanh năm rất là hay Để chính vì vậy hôm nay mình sẽ nhân giống và mình sẽ trồng thêm một loạt hàng câu nữa đầu tiên thì các bạn <clears throat> chọn giống câu cây nào nó phù hợp thì các bạn trồng đỡ mất thời gian để nếu mà không đúng cái loại hoặc là những không đúng ý của các bạn bạn mua giống linh tinh các bạn trồng thì nó không ờ, đạt chuẩn à, dòng cây à, câu này thì nó có đốt nó ngắn các bạn các bạn để ý cái đốt nó đốt của cái cây câu nó ngắn đấy còn những uh, ngắn này thì cái quả nó liên tục các bạn nó ra liên tục còn cái đốt nào mà nó dài thì quả nó sẽ thưa nó sẽ ra theo theo vụ chứ không uh, quanh năm như cái cây câu này khi bạn uh, chọn được giống câu rồi các bạn uh, nhân giống các bạn trồng thì nó sẽ ra cái giống F1 rất là chuẩn uh, đỡ mất cái thời gian các bạn trồng không đúng cái giống không đúng cái theo yêu cầu các bạn Đấy, bởi vì câu câu này trồng thì phải 4 năm thì nó ra quả 4 5 năm ra quả sẽ mất rất nhiều thời gian à, khi mình chọn đúng giống rồi thì mình ươm mình trồng thì sẽ ra những cái giống tốt và theo ý của các bạn Sau khi uh, chọn được cái cây câu giống uh, theo tiêu chuẩn của các bạn thì các bạn cắt xuống hôm qua mình đã cắt rồi đây như cái cây câu này nó ra quả quanh năm đó thì uh, chọn những quả nó thật già Đấy, nó vàng vàng nó chín già như này các bạn sẽ làm giống để ươm đó chọn những cái quả nào nó mẩy chín già mẩy đây Đấy. thì các bạn chọn quả nó mẩy như này đó làm ờ, làm ờ, ươm để nhân giống còn những cái quả nó bị lép như này thì bỏ đi các bạn Đấy, những quả này bỏ đi quả này nó lép thì cũng được bỏ đi nhá Đấy, quả này lép này cũng được Đấy. chọn quả nó đầy đặn nó mẩy Đấy. Đấy, những quả này chín già này rất là bóng mẩy rồi bắt đầu là mình cắt ở hai đầu cắt đầu trên và đầu dưới nha các bạn nhé Đấy. nó có tác dụng là hút ẩm và là nhanh nảy mầm Đấy. bạn cắt vừa phải tránh à, vào sọ của nó rồi đầu dưới này cũng cắt cắt được hai đầu Đấy. rồi tương tự mình à, sẽ làm như vậy các bạn lưu ý là cắt vừa phải thôi không nó trúng sọ của nó là nó không đúng Đấy. cắt sâu quá thì nó trúng sọ cắt vừa vừa đây nó có tác dụng hút ẩm mình ươm xuống à, bầu là nó hút ẩm rất là tốt Đấy. Cắt như vậy. trồng câu thì ờ, bây giờ nó người ta bán ờ, rộng rãi trên thị trường các bạn câu thì rất là nhiều loại nhưng mà nếu các bạn không uh, chọn được giống thì các bạn mua thì nó cũng không biết thế nào được đó đây thì mình chọn tự chọn giống mình tự ươm giống thì mình uh, nhìn thấy mình biết mình trồng đỡ mất thời gian như các bạn mua giống thì uh, bạn trồng thì mất 4 5 năm nhưng sau đó nó không đạt chuẩn hoặc không đạt theo yêu cầu của các bạn thì rất là lãng phí thời gian sau khi ờ, cắt xong cái đầu của cả câu như này các bạn ở hai đầu thì mình bắt đầu lấy cái túi bóng để mình cho bầu vào để ươm túi bóng như này túi bóng này thì ờ, bán rất nhiều ở các đại lý nông nghiệp các bạn có thể mua đây thì mình làm thùng ở cái chỗ này đi <clears throat> bây giờ thì ờ, có nhiều loại các bạn nhưng mà nó với thùng để nó thoát nước nha các bạn nhé rồi về phần đất bầu thì đây là mình dùng một cát Đấy. vì câu nó rất là ưa cát cát nó giữ ẩm tốt mình à, ưa với cát thì nó rất là hiệu quả Đấy, mình sẽ đong cát vào đây Đấy. đong à, khoảng à, gần đầy bầu các bạn để mình còn cho cái hạt câu vào đây và mình lấp lên một ờ, lớp khoảng 10 phân nữa Đấy. tương tự là mình ờ, sẽ đong cái bầu này cho các bạn đong cái bầu này rồi à, bây giờ mình uh, hướng dẫn à, các bạn đặt quả câu lên để ươm Đấy, quả câu này Đấy. <clears throat> cái phần cuống câu thì bên trên nhé các bạn nhé còn cái này là cái núm con này là phần phần cuống mà nó ra cái ăn theo cái buồng các bạn đấy đấy thì là ở bên trên thì uh, nó sẽ nằm này lên bên trên câu nó sẽ thẳng đứng đó, mình đặt vào đây còn cái phần uh, núm nhỏ nhọn này nhỏ nhỏ này là ở bên dưới đấy đây là một cách cách thứ hai là các bạn cũng có thể là đặt nằm ngang của câu nằm ngang đấy, nằm ngang thì ở đây ở đây nó sẽ nảy mầm đây và ra đấy bên này hay nảy mầm đây thì nó sẽ mọc lên đấy mọc lên tránh các bạn trường hợp các bạn đặt ngược nhé đặt ngược này thì nó rất là khó mọc thì thì cái mầm nó lại ở bên dưới thì nó sẽ nho lên rất là lâu Đấy. có hai cách như vậy tiếp theo mình à, lấp một lớp cát lên phủ lên Đấy. phủ kín kín bầu này đó con này cũng vậy ở hai đầu mình cắt là nó giữ ẩm rất tốt nó hút ẩm vào trong cái ờ, hạt câu nó sẽ nảy mầm rất là nhanh và nó cái cát này nó rất là phù hợp với cát rồi như vậy à, các bạn tưới nước rồi tưới nước tưới nước vào cái bầu này để cho nó ẩm đó. Thỉnh thoảng à, nếu mà nó khô thì các bạn lại à, lâu lâu các bạn tưới một lần nữa Rồi bây giờ <clears throat> video này mình làm đây thôi Mình chia sẻ những cái kinh nghiệm ở trong uh, cuộc sống của mình Những cái công việc hàng ngày nay mình ươm hàng loạt cái câu này để mình uh, nhân giống Mình uh, chia sẻ các bạn uh, cái cách ươm và cách chọn giống uh, Video mình xin uh, phép dừng lại Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn ấy like và chia sẻ để mọi người cũng biết các bạn chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình à, nếu các bạn có thắc mắc thì hãy để lại bình luận bình luận bên dưới video mình sẽ trả lời các bình luận thắc mắc của các bạn à, xin chào và hẹn gặp lại